hai người thì cũng ờ, bước đầu thì dòm nhau thôi về cái tối ngày mình ngủ mình mơ thôi thôi thấy ông đẹp trai rồi cô cũng đẹp gái đóng cái phòng để bán hủ tiếu chay bán 21 năm trời 21 năm một mình mình để một mình mình nuôi mình lo mình tuổi thân không cô tuổi chứ khi ừ, à, cũng ở à, cùng sớm nhưng mà mỗi người thì mỗi nơi mà không hiểu tại sao lý do nào trong có một ngày đó thì à, bà từ thành phố bà về rồi trong cái buổi tình cờ gặp một ngay chỗ cái nhà bà dì thì hai người thì cũng bước đầu thì dòm nhau thôi sau đó mà không biết mình có cái ý nghĩ gì về cái tối ngày mình ngủ mình mơ thôi thôi mới dòm nhau thôi mà mơ luôn á mơ, dạ. rồi cái bắt đầu về nói với ba mẹ nói thôi ba con giờ con chịu cái cô đó đó à, con của ờ, ông đó, đó thôi ba à, cưới ba mà lúc đó thì mình cũng à, bươn chải thì nó cũng có cũng quen biết rồi cũng dạng hơn bả à, bả bả thì ở thành phố mới về bả cũng e dè à, từ từ cái mình mà mới là lợi nhà cũng gần mình lợi mình hỏi ờ, thì ờ, gia đình thì cũng chấp nhận cưới tấn công ờ. sao chú tấn công thì mình cứ uh, gặp bả cứ uh, chặn đường chặn đường rồi cái mình hỏi rồi chặn sao đứng ra chặn về luôn hả không có là đứng lại thì mình hỏi thăm rồi trời ơi một cách cũng thân mặt chứ không phải hỗ chặn lại vậy em đứng lại đó, đó. đó thì mình cũng hỏi rồi này nọ theo từ từ bả mới quen cái bả ở trên thành phố về thì mình canh bả về là mình đón cô gặp chú là năm mươi bảy tuổi mười tám dạ khi mà gặp một người đàn ông xa lạ chận đường hỏi này hỏi kia thì cô cảm giác làm sao không chịu không này, chắc tại diêm nợ hay sao dạ không chịu cô hả dạ không lúc chịu. đó là lý do tại sao cô không chịu là do cô chưa biết yêu rồi cô bị sợ hay là cô không thích chưa chú? biết yêu thành ra không có thích thôi thành ra mới về đây mới gặp chú vậy đó có đàn ông nào theo đuổi chưa theo gì đó mà không có thích không thích luôn hả kỳ lạ ta chứ ngọc lan lúc 14, 15 tuổi nó thích rồi đó dạ hồi xưa tân chiếu thì theo nhiều lắm nhưng mà không có chịu đâu mà sao về đây là cũng như chắc duyên nợ à? thấy ông đẹp trai rồi cô cũng đẹp gái duyên <laughs> nợ là vậy đó hả ờ chú đẹp không cô đẹp lắm chứ đẹp ha già còn đẹp còn hơn hồi đó nữa à ôi vậy đó hả hồi xưa là cao cái này cao chú cầm á tám mấy không bảy mấy à bảy mấy mà cao quá hồi xưa là chú đẹp trai còn lúc đó cô sao chú à, bả thì cũng à, ở sài gòn thì nước da cũng trắng trẻo rồi ừ. phải lúc nào cũng phải hơn cái à, gái quê rồi quen nhau bao lâu thì chú qua xin cưới trời ơi lẹ lắm mới con một tháng à có con tháng à tháng à hả dạ trời đất ơi con tháng mà qua xin hỏi cưới rồi sợ uh, sợ uh, đi về chảy mắt làm sao thì mình mới tiến liền <laughs> cưới giờ là cưới liền tay hả à, bà ở trong cái uh, sân tân nhất là cái căng tin câu lạc bộ à, ở trong căng tin luôn hả à, sợ mấy sĩ quan trong đó là phi công nó dước đi mình nó mà làm sớm ủa nhưng phi công đẹp trai quá sao chú cô không chịu chịu tại duyên nợ mà <laughs> nó phải cũng như duyên nợ mà cháu gà hay sao vậy mà nhưng mà chú chưa nắm tay cô lần nào sao biết duyên nợ hợp như khi hợp tình hợp nghĩa sao hợp được chưa nắm tay chưa có có hung lúc đó có hung lần nào không chưa chưa bao chưa, giờ chưa luôn hả vậy sao cô nói duyên nợ duyên nợ là như vậy nè thí dụ như nói chuyện á là nói chứ mình nói chuyện á à. hợp ý đấy. vậy thôi đó hả à. mới có một tháng mà là là cũng hợp. có một tháng thôi á mà nói nhau nhiều không không không có nói nhiều đâu Đúng, ít nói lắm sao hiểu tại con với ngọc lan nói đâu cả, cả chục năm nay mà chưa ờ. hiểu luôn á <laughs> cái lộn hoài <laughs> cái lộn hoài luôn không hiểu luôn á trước khi mà ờ, tới cưới hỏi cưới thì có đi chơi với nhau lần nào không không không, không luôn không luôn cô vậy lúc mà chú qua chú hỏi cưới cô á ừ. là chú nói cái câu gì khiến cho cô gật đầu không có không, ờ, không có nói gì hết á nói luôn hả nói nói với cha mẹ thôi nói với cha mẹ trên thôi à à tức là không hỏi ý kiến của cô luôn không thì coi như thì ví dụ hỏi uh, em có thương hay là cười cười vậy thôi chứ đâu có cười ờ. cười là biết rồi đó <laughs> cười cười biết cười với con hoài luôn rồi sao con không biết chú muốn gì hết trơn vậy con cũng cười chú hoài mà sao chú con gây lộn thầy chú đám cưới xong cũng không nói gì luôn có nói anh yêu em mà em yêu anh thì cái chuyện đó là tường thôi tường thôi tường thôi có tường thôi hả chú nói sao thì anh yêu em em yêu anh thôi có gì đâu lúc nào nói lúc nào cô lúc ban đầu đó Đêm mới về cưới à. có có hôn nụ hôn đầu tiên cho đám cưới không hỏi <laughs> nhỏ người hỏi còn khó ngại thôi khó nói quá ngại hồi đám cưới tao kêu nào cô dâu chú rể hôn nhau nào hồi, hồi xưa là hồi xưa là không có vậy hồi xưa lên. không, không có, là à. hung trước mà bá quan đó ông mc không biết nói chuyện hay sao á lúc Chứ đó là em, chưa có bài đó chứ mc là giờ sao nè hôn đi à, đó, đó, đó, hôn đi giờ, bây giờ, đi bây giờ hồi đó là không có vậy chứ cái nụ <laughs> hôn đầu tiên lúc mà chú hôn cô là lúc nào cưới xong rồi về à, tối mà lúc đó hồi đó xài đèn dầu nữa chứ đâu có xài đèn <laughs> ờ, điện đâu xài đèn dầu hồi xưa ờ, đèn điện hôn hôn kiểu đâu ai thấy bị đốt cái đèn dầu lu lét ở trong nhà trong ờ, buồn không không chú phải kể tường tận con mấy chị chứ là, mà. tức là đám, lãng mạn lắm tức nha. là đám cưới xong rồi cái đi vô trong phòng rồi hai người làm gì e ấp nói chuyện với nhau hay như thế nào thì khuya rồi xong rồi thì mình đi dẫn bả vô buồn à, ờ. <laughs> thì à, vô tâm sự thôi <laughs> tâm, tâm sự gì cô tâm sự nói chuyện cũng như mình là về đây là phải ờ, nghe lời cha mẹ ông bà cô làm dâu thì cũng có ờ, bà ngoại chồng bà ngoại rồi là ờ, ông nhà chồng và má chồng rồi rồi rồi lúc đó nói chuyện là có nắm tay chưa cô chú thì lúc đó là nắm rồi tôi vô đó mình tự do rồi sau cái đêm tân hôn đó đó cô chú làm công việc gì thì hồi trước á thì cái vấn đề mưu sinh á thì nó cũng khó khăn nhà thì à, nó nghèo chỉ có ở dưới đó thì có làm ruộng thôi rồi à, thì à, mưu sinh thì cũng như ở nhà trồng rau rồi này à chỉ có trồng rau này kia thôi bán với bà ngoại cưới xong á thì trong được mấy tháng là tôi bị đi quân dịch cứ đi bao nhiêu năm 5 năm đã đi tới hòa bình về trời đất ơi để làm dâu rồi mình nó trong cái đó cũng tự, tội nghiệp mình đã bỏ đi thì mà ở nhà phải lo cho bà ngoại à, giờ ba má rồi thêm mấy đứa em nữa bốn năm đứa em nữa cái cuộc sống mà mình làm dâu mà tới ba thế hệ như vậy thì nó có khó không cô khó là khó rồi bà ngoại chồng thôi bà ngoại chồng mà khó có bao giờ mà cô phải nuốt nước mắt ngược vào trong trong cái câu chuyện làm dâu không cô thì cái chuyện đó phải phải có rồi và những lúc như vậy thì chú có biết không chú đâu có biết rồi, rồi, lính rồi, khi, rồi, nhà, nhiều khi cô đi à, lên thăm uh, chú vậy đó rồi cô nói lại cho chú nghe nghĩa là làm giàu 5 năm một mình thôi 69 á là lấy nhau rồi thì chú đi rồi năm nào cô có có con năm ba năm ba tức là 4 năm sau mới có con rồi có con xong rồi chú lại đi tiếp một mình cô nuôi con luôn nuôi con rồi vậy sao cô nuôi được cô thì có nhờ ba mẹ có ba mẹ ở chung ở chung với mà mà mẹ chồng với rồi ông nhà chồng với bà ngoại chồng à, con đầu lòng là con trai hay con gái con trai cô ơi nhưng mà thường á là mình sanh người con trai đầu á mình được cưng lắm hả cô tại vì mình có con trai nói giỏi Đúng thì rồi. lúc đó là cái cái câu chuyện làm dâu của cô nó đỡ vất vả ông, hơn ông mà Hay nội là... rồi cũng cưng dạ. mọi người đều cưng bên nội thì mình thương lắm con đầu mà con đầu giờ không có chú nhà nữa thì chắc gia đình rất là cưng rồi vậy trong lúc sanh đẻ chú đâu có chăm sóc được hả đâu xong lính không, đâu, có nhà đâu. đâu có lính đi lính rồi đứa thứ hai chú bắt đầu mới chăm sóc được thì đó bắt đầu đứa thứ hai trở đi hai có nhà ừ, đi đi một mình mình để một mình mình nuôi mình lo mình tuổi thân không cô Tuổi chứ <laughs> phải có chồng nhà cũng đỡ Có lúc bao giờ mà cô nghĩ rằng uh, mình thôi mình ờ, nếu mà khó quá thôi mình bỏ thôi chắc không bỏ được <laughs> sao vậy chú sao tại duyên nợ sao bỏ có duyên nợ có duyên nợ thì ta tin vào ờ, duyên nợ là không thể bỏ được bây giờ mấy đứa nhỏ duyên hay nợ gì nó nóng lên nó bỏ ờ, hết à, nóng bỏ hết rồi đẹp hồi xưa khác giờ nó khác à. à ngày xưa thì phụ nữ hay bị cái tính cam chịu dạ đúng rồi hy sinh về gia đình hạnh phúc vì gia đình kệ con thấy trong câu chuyện tình năm năm rất nhiều người phụ nữ họ chỉ thấy gia đình hạnh phúc là họ chịu đựng tất cả mọi thứ gọi là thậm chí họ có thể, thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ hạnh phúc gia đình nữa nhưng mà con thấy cái gì cũng vậy cái gì cũng phải xuất phát từ hai bên dạ giữ thì cũng phải từ hai bên mà giữ còn nếu mà đi thì cũng phải từ hai bên mà họ muốn đi thì thì nó mới xảy ra cái câu chuyện tan vỡ thì chính vì vậy mà tình trăm năm mới là một cái nơi để mà cho giới trẻ của tụi con thấy được cái sự hy sinh của những cái đôi vợ chồng dành cho nhau dạ à, hy sinh cho nhau hy sinh vì nhau dạ. hy sinh cho hạnh phúc của gia đình